Vâng và xin chào tất cả các em và ngày hôm nay thì à, thầy sẽ giới thiệu đến các em trong chủ đề lớp thú chúng ta sẽ tìm hiểu về sự đa dạng của lớp thú. Bây giờ chúng ta quan sát một số đại diện à, trong lớp thú. Thỏ nè, ở bài hôm trước các em đã được học rồi. Chó sói, sư tử, sóc, chuột chù, thú mỏ vịt, tê giác, bò tót, hoặc là cá heo hổ dơi tinh tinh như vậy người ta thấy rằng lớp thú hiện nay có khoảng 4.600 loài và chúng gồm có 26 bộ riêng ở Việt Nam đã phát hiện được 275 loài và các loài thú thì chúng đều có lông mao nè có tuyến sữa như vậy chúng ta có thể rút ra kiến thức cơ bản lớp thú thì chúng có lông mao có tuyến sữa và lớp thú thì nó có hai nhóm một là thú đẻ trứng và hai là thú đẻ con như vậy chúng ta thấy thú đẻ trứng nghĩa là gì đây thì trong bộ thú huyệt đó là có đại diện thú mổ vịt đây là thú đẻ trứng và chúng ta nhìn hình dạng của nó à, trong nhóm thú đẻ con thì chúng ta sẽ thấy là thứ nhất có một nhóm là nó con sơ sinh của nó rất là nhỏ được nuôi trong túi da ở bụng thú mẹ thì à, bộ thú túi là đại diện và đại diện của nó đó là kangaroo và thứ hai là thú đẻ con có con sơ sinh phát triển bình thường như vậy thì chúng ta thấy các bộ thú còn lại thì à, lần lượt các em sẽ được tìm hiểu à, như là cá heo nè hổ dơi hoặc là tinh tinh các em thân mến vừa rồi thì à, thầy đã giới thiệu sơ lược cho các em về sự đa dạng của lớp thú hy vọng rằng là với những kiến thức vừa rồi các em sẽ học tốt hơn trong bài sự đa dạng lớp thú bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em